Ờ, xin chào ờ, tất cả anh em à, Bên uh, trung tâm chúng tôi uh, Trung tâm điện tử Sơn Hùng Chuyên cung cấp muốn bán những cái thiết bị Những cái đồ chơi tài xỉu Bầu cua Đồ chơi cờ bạc bịp mới nhất 2019 Và chuẩn bị đến 2020 Thì uh, ở cái clip này Tôi muốn giới thiệu với anh em Về một cái cách đánh tài xỉu Một cái mẹo chơi tài xỉu Với những cái bộ đồ chơi tài xỉu bịp Báo dung hoàn toàn không tang Không tang là như thế nào khi anh em vào chơi chỉ cần đưa được một cái bộ hột vào và khi ờ, chúng ta lắc cái bộ hột này cái bộ hột tài xỉu báo dung hoàn toàn không tang anh em ạ thì máy nó sẽ báo cho chúng ta biết qua một cái nón đây nó là cái nón quét tài xỉu anh em nhé xin giới thiệu với anh em đây nó là cái nón quét tài xỉu cái nón này đã được chúng tôi chế vào bên trong ờ, chế máy có thiết bị tôi xin nhắc lại là tôi đã chế cái thiết bị báo dung vào bên trong cái nón này và khi có mặt lục nổi lên thì máy sẽ rung cho chúng ta biết và cục rung tôi đã để luôn ở bên trong chiếc nón này anh em nhìn bên ngoài thì hoàn toàn bình thường Đó. nó là giống như một chiếc nón hoàn toàn bình thường mặc dù là hình thức thì nó không được đẹp giống như những cái nón sơn mà anh em hay đội nhưng mà cũng đủ để che mưa che nắng thì tránh làm mất thời gian của anh em bây giờ tôi sẽ thử cho anh em về những cái cách thử thứ nhất là tôi sẽ thử qua bằng à, nam châm hay còn gọi là cục hít đây hoàn toàn không dính không hít gì anh em với cái bộ hột này ấy, thì chúng ta chỉ cần đưa được cái à, một bộ hột vào thôi và đội cái nón trên đầu có thể là đưa cho người ta làm cái cũng được anh em làm cái cũng được máy thì nó sẽ rung cho chúng ta biết khi nào có mặt lục nổi lên và khi có lục thì anh em tất nhiên anh em phải đánh lục tài với những cái trường hợp nó là chén phản ví dụ như là tôi ờ, nhắc đây tôi nói luôn có thể là trường hợp chén phản như này ví dụ như là một hai sáu một ba sáu một một sáu này Đó, những trường hợp như thế này máy rung thì chúng ta phải chấp nhận những trái phản nhưng nếu như anh em đánh cả hai cửa có lẽ đánh cả lục cả tài thì không bao giờ có cửa thua mà chắc chắn chỉ có hòa trở lên bây giờ tôi sẽ dọi đèn pin cho anh em xem để anh em à, thấy được cái bộ hột này là hoàn toàn trong suốt nó khác với lại những cái bộ hột báo dung đây nó là cái hột máy này Đấy. hột máy này thì trẻ ra thì có chip và có tang còn cái riêng cái hộp này tôi bao luôn anh em là hoàn toàn không có gì cả bây giờ tôi sẽ dọi đèn đây anh em nhìn này. hột thì trong suốt nhé, rất là đẹp đó rất là đẹp nhé 500 tôi thử rồi à, và đèn tôi cũng đã dọi bây giờ tôi thử qua nước muối cho anh em hột nổi hoàn toàn bình thường này đây hột nổi hoàn toàn bình thường nhé bây giờ tôi sẽ bỏ qua nước ờ, ngọt tôi rửa qua nước ngọt và tôi sẽ lau qua cái bộ hột này đi Đấy. cho vào nước ngọt thì tất nhiên là nó sẽ chìm rồi rồi về những cái phương pháp thử thì tôi đã thử được ờ, đủ những cái phương pháp thử rồi còn nếu trường hợp xấu nhất mà ví dụ như là người chơi tay em này hoặc là người chơi người ta có thua với trường hợp người ta có bị thua nhé người ta có trẻ hột ra thì cũng bao luôn với anh em là hoàn toàn không có bất, bất kỳ một cái chip hay là một cái nhân giếc gì ở bên trong cả hoàn toàn bình thường trắng như hột trợ luôn đây nó là cái cục bảo, mà nón báo dung bây giờ tôi sẽ bật cái công tắc này lên và tôi test thử cho anh em xem cái sự hiệu quả của cái bộ hột tài xỉu báo dung cái bộ đồ chơi tài xỉu bịp này nó như thế nào tôi sẽ đội cái nón này vào và tôi sẽ thử cái nhịp rung của nó nhé như chén này trường hợp chén này chắc chắn là có một con lục rồi tôi sẽ đánh lục tài đó hai bốn sáu anh em nhé như chén này tôi thấy máy hoàn toàn không rung tôi à, có là không có lục không có lục thì chúng ta sẽ đánh xỉu hoặc là không đánh một hai năm xỉu 8 anh em như thế này tôi thấy máy dùng rất là mạnh nhé cảm nhận nhịp rung của tôi rất là mạnh tôi sẽ cảm nhận được nhưng anh em không thể cảm nhận được bởi vì cái nhịp rung của nó thì chỉ có tôi mới biết được nhịp rung như nào thôi bây giờ chắc chắn là có một con lục có ba con lục liền anh em ạ đánh một con lục lên ba con lục bây giờ lên bão lục luôn này. bây giờ hoàn toàn không có con lục nào cả tôi khẳng định 100% là cả ba con lục đều đi hết đó hai hai bốn xỉu tám ấy. như chán này chắc chắn là có lục anh em này tôi cảm nhận máy du rất là dữ khi có uh, hai con lục thì máy nó sẽ rung mạnh hơn là có một con lục còn trường hợp ba con lục thì máy sẽ rung liên tục anh em có thể cảm nhận được mình đánh chính cửa lục hoặc là đánh thêm tài đó hai con ngũ và một con lục anh em tài 17 điểm tài 16 làm gì 17 như trái này chắc chắn là không có lục anh em này một một hai bây giờ tôi thấy máy rung rất là mạnh nha cái máy rung như này thì tất nhiên tôi sẽ đánh chính cửa lục và tôi đánh thêm vào tài nữa nhưng mà để chắc chắn nhất thì tôi sẽ đánh chính cửa lục Đó, 246 tôi sẽ test thử cho anh em xem chén nữa một chén cuối như chén này có bán cả nhà cả cửa bán cả thân tôi đi tôi cũng không đánh lục bởi vì không có con lục nào cả Đấy, hai con ngũ và một con nhất tôi sẽ thử cho anh em một chén cuối cùng đây chén này hoàn toàn không có lục Đó, 114 anh em thấy nào cái độ chính xác của nó thì tôi không dám khẳng định là tuyệt đối 100% nhưng mà đến 90% là cơ hội chiến thắng của anh em đã rất cao rồi thì ờ, cái clip này tôi làm giới thiệu về cái bộ nón tài xỉu nón quét tài xỉu báo dung hoàn toàn không tang đây nó là một cái bộ đồ chơi tài xỉu hot nhất 2019 và chuẩn bị là 20 2020 hiện nay khi sử dụng cái bộ à, nón quét tài xỉu này anh em có thể giành chiến thắng ở mọi cái đấu trường mọi sân chơi tài xỉu đây nó là cái cách để cho anh em giành chiến thắng khi đi